xin mến chào quý vị và các bạn thì uh, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong cái uh, video mới ngày hôm nay thì uh, hiện tại em đang đi trên con đường DH514 thuộc xã Phước Hòa huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương để uh, đi quay cho quý vị và các bạn một cái uh, miếng đất vườn nha quý vị thì uh, hôm nay là ngày thứ bảy Dạ, cũng à, tranh thủ à, sắp xếp đi quay à, giới thiệu cho quý vị và các bạn thì cũng kính chúc quý vị và các bạn có những ngày nghỉ cuối tuần thật vui vẻ bên người thân và gia đình thì trước khi đi vào cái tới miếng đất á, thì em cũng mong quý vị và các bạn khi xem video chúng ta xem thật kỹ em sẽ mô tả thật chi tiết để cho quý vị và các bạn nắm về cái miếng đất mà em giới thiệu cái thứ hai là quý vị và các bạn nếu mà xem được video mà có nhu cầu bán đất thì à, có thể à, liên hệ qua số điện thoại ở phần mô tả và cái số Zalo à, quý vị bấm vào cái phần mô tả bên dưới thì sẽ thấy số Zalo của em để quý vị liên hệ thì em sẽ hỗ trợ quay cho quý vị và các bạn thì à, cái vị trí của cái miếng đất của chúng ta nó nằm cách cái đường à, DH514 này nha DH514 này là khoảng tầm 20 mét là nó có con đường à, đường đất trên sổ là con đường đất cột nha và cái vị trí cái miếng vườn thì nó cách đường DT741 khoảng tầm hơn 3 km như quý vị ngã tư Bến Trám, đường DT741 khoảng hơn 3 km. Thì à, em đi quay thì có một mình, vừa chạy xe nên à, nó hơi rung lắc. À, mong quý vị và các bạn à, thông cảm nha. Bây giờ thì à, mời quý vị và các bạn theo chân em đi vào cái miếng đất vườn này nha. và đây là cái uh, miếng đất vườn em muốn giới thiệu cho quý vị ha hiện trạng trên đất đây đất rất là bằng luôn à, đất chúng ta là khá là vuông vức nha quý vị đó. đây là cái miếu nha miếng đất của chúng ta nằm có sau cái miếu này và cái uh, miếng đất của chúng ta hiện trạng thì uh, một phần là đất trống và một phần thì uh, chủ đất trước đây á, là đang tính trồng làm cái vườn rau sạch à, có lên khung sắt hết rồi đó. nó nằm à, miếng đất trống đây là cái miếng à, vườn của chúng ta nha nó giáp với lại lô cao su của các cái hộ dân xung quanh á đó. quý vị nhìn miếng đất rất là bằng luôn sổ sách giấy tờ của miếng đất là đầy đủ và cái hiện trạng mà đất là đất trồng cây lâu năm nha quý vị đó. đất trồng cây lâu năm thì uh, miếng đó phía trước mặt quý vị là chúng ta là cái con đường DH514 đó, đường DH514 đi ra bên tay phải thì quý vị sẽ ra chỗ ngã tư Bến Trám Ủy ban dân xã Phước Hòa huyện Phú Giáo thì khoảng tầm hơn 3 km hơn 3 km đây thì điện rất là gần đây là cái con đường 514 à, đây thì à, cái phía dưới này nhà dân ở nha quý vị có nhà dân ở điện ba pha đây điện ba pha đây Đó. miếng đất của chúng ta chỉ cách điện ba pha này khoảng 20 đến 30 mét thôi Đó, đây là cái miếu nha thì à, em sẽ nói về cái vị trí cái miếng đất của chúng ta thuộc ấp Suối Con, xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương và nó nằm cách à, trung tâm xã khoảng hơn 3 km và cách uh, trung tâm huyện Phú Giáo thì khoảng tầm 13 km nha quý vị 13 km thì uh, từ đây mà chúng ta đi ra chỗ à, thành phố mới Bình Dương khoảng tầm 30 km và đi Sài Gòn thì khoảng tầm 60 km nha 60 km sổ sách giấy tờ là đầy đủ nha quý vị cái phần cuối video thì em sẽ để về cái sổ cho quý vị và các bạn xem ừ, để chúng ta nắm rõ hơn cái à, khung sắt này chúng ta đã làm xong hết rồi bây giờ hồi trước thì à, chủ đất có à, bọc cái uh, ni lông để trồng ờ, cái cái cái uh, trong nhà nhưng mà chưa trồng nhưng mà chủ không tính đầu tư nữa nên uh, gỡ hết rồi chỉ còn lại các cái khung sắt thôi phía bên trong cái miếng đất chúng ta là có nhà nha Đó, phía trước mặt cũng có một căn nhà luôn miếng đất rất là đẹp báo cho quý vị thì giá của cái miếng đất này là 3 tỷ rưỡi nha thì à, quý vị và các bạn mà có nhu cầu thì à, liên hệ vào số điện thoại 0888 334 108 thì số điện thoại em cũng để ở cái phần mô tả cho quý vị và các bạn tiện theo dõi và quý vị à, có nhu cầu mà các cái miếng đất khác thì có thể xem vào các cái video khác của em ở trong cái danh sách phát á rồi em xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều À, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo xin cảm ơn